alone. nơi mô như miền quê ta miền đất quanh năm bao mùa nắng gió thương cha một đời gặp gành bờ đê nắng trong hai vai mưa thâm bắt cá cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chỉ có nơi mô như người quê ta thương nhau quả ca cũng chia làm ba yêu nhau em gửi qua câu dân ca sông la có cạn núi hồng hết cây thì em vẫn nọ hề về hà tình người ơi về trong nao nao những ngày xa cách về trong xôn xao cánh đồng mùa gặt em ngừng tay đón gió chiều sắp qua để bóng lúa trắng cho người đi xa về hà tình người ơi về cho em lo bữa cơm sớm tối một bát chè xanh đậm nghĩa ân tình là vị quê quê ta miền đất quanh năm bao mùa nắng gió thương cha một đời gặp gánh bơ đê, nắng trong hai vai mưa thâm bắt cá cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chỉ có nơi mô như người quê ta thương nhau quả ca cũng chia làm ba yêu nhau em gửi qua câu dân ca sông la có cạn núi hồng hết cây thì em vẫn nọ hết tình về hà tình người ơi về trong nao nao những ngày xa cách về trong xôn xao cánh đồng mùa gặt em ngừng tay đón gió chiều sắp qua để bóng lúa trắng cho người đi xa về hà tình. cho em lo bữa cơm sớm tối một bát chè xanh đậm nghĩa ân tình là vị quê người về Hà tình người ơi về trong nao nao những ngày xa cách về trong xôn xao cánh đồng mùa gặt em ngừng tay đón gió chiều sắp qua để bóng lúa trắng cho người đi xa về hà tình người ơi về cho em lo bữa cơm sớm tối một bát chè xanh đậm nghĩa ân tình là vị quê hỡi về Hà tình người ơi về Hà tình người ơi thương câu dân ca mùi mặn cay gừng càng thiệt tha